Chư Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng hướng về miền Trung ruột thịt. 1.000 học sinh trường Trung học Phổ thông Đông Triều Quảng Ninh về chùa tìm hiểu Phật Pháp. Thầy Thích Nhuận Hòa và đoàn Phật tử chùa Phật Bửu Trà Vinh về thăm chùa Ba Vàng. Sau đây là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, lễ hội Hoa Cúc là một hoạt động truyền thống của Chùa Ba Vàng, được tổ chức 3 năm một lần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân Phật tử, truyền tải những thông điệp đạo đức cao quý cũng như góp phần tích cực cho sự phát triển du lịch trong nước. Năm nay, trong bối cảnh miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, Chùa Ba Vàng tổ chức lễ hội Hoa Cúc hướng về miền Trung thân yêu. Lễ hội mang thông điệp hết sức ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, tình người tương thân tương ái để kêu gọi ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu nhiều khó khăn vì mưa lũ. Trong trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, tức ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm canh tí, lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa và ấn tượng. Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Cúc Chùa Ba Vàng năm 2020 hướng về miền Trung thân yêu có sự hiện diện chứng minh của rất nhiều chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức tăng ni trong và ngoài bổn tự cũng như lãnh đạo và đại biểu các cấp. Chương trình đã thể hiện rõ tinh thần gắn bó keo sơn và sự đồng hành của Đạo pháp với dân tộc và công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Trong buổi lễ khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định giá trị cao đẹp của lễ hội Hoa Cúc. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, nối tiếp thành công của lễ hội Hoa Cúc năm 2013 và năm 2016 lễ hội Hoa Cúc năm 2020 được tổ chức nhằm tiếp tục phục dựng để bảo tồn và tôn vinh những giá trị chân, thiện, mỹ trong tinh thần đạo Phật với nhiều ý nghĩa cao quý và sâu sắc. Hưởng ứng lời phát động của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trưởng ban tổ chức lễ hội, rất nhiều tổ chức, cá nhân, các đạo tràng Phật tử đã chung tay ủng hộ Tổng số tiền quyên góp là 753 triệu 840 nghìn đồng đã được ban tổ chức trao lại cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình để gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Số tiền còn lại, nhà chùa sẽ trực tiếp đến nhà người dân ở vùng lũ để hỗ trợ và trao tặng. Bên cạnh đó, tại lễ hội Hoa Cúc năm 2020 còn diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn và đậm đà bản sắc dân tộc như tụng kinh Cầu Quốc Thái Dân An, Phật tử nhân dân xuất bát cúng dường chưa tăng. Đêm hội trùng dương khơi gợi những giá trị cao đẹp của nhân dân Việt Nam, đêm nhạc dân tộc và thưởng trà hoa cúc, chương trình văn nghệ tuổi trẻ với tình yêu quê hương đất nước, khám phá khu chợ hoa và chợ ẩm thực truyền thống, thưởng thức các hoạt động văn hóa quần chúng. Lễ hội Hoa Cúc diễn ra thành công tốt đẹp, đã nêu cao những giá trị chân thiện mỹ, góp phần tôn vinh một đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc. Thưa quý vị, nhân dịp lễ hội Hoa Cúc 2020 hướng về miền Trung thân yêu, Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã về thăm Chùa Ba Vàng. Thay mặt Chư Tăng Ni Phật tử Bổn Tự, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã hoan hỷ đón tiếp Thượng tọa. Trong chuyến thăm, Thượng tọa Thích Thanh Vân cùng sư phụ đã tác lễ cầu an tại chính điện của chùa Trước ngôi Tam Bảo, Thượng tọa nguyện cầu cho đất nước được hòa bình, bão táp tiêu tan, mưa thuận gió hòa, tập bệnh tiêu trừ để nhân dân được sống an lạc hạnh phúc. Nhân dịp lễ hội Hoa Cúc đang diễn ra, sư phụ đã cùng Thượng tọa đi tham quan xung quanh buồn tự. Tại đây, sư phụ giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của lễ hội cũng như các trò chơi dân gian trong lễ hội tất cả đều được tổ chức với mong muốn phục hồi và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người. Hủy hình thủ trí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Quý vị thân mến, với chí nguyện xuất gia cầu đạo, sau thời gian dài rèn luyện bản thân tu bồi đạo đức, 20 giới tử từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được chư tăng chùa Ba Vàng tổ chức lễ xuất gia vào ngày 25 tháng 10 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 9 năm canh tí. Mở đầu buổi lễ xuất gia, thể theo lời thỉnh cầu của tứ chúng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã ban một thời Pháp nhũ với chủ đề Công đức xuất gia. Qua Pháp thoại, đại chúng hiểu được ân đức của Tam Bảo thật cao quý, chỉ có con đường xuất gia cầu đạo mới có thể hoàng dương được chính Pháp, phổ độ quần sinh. Kính thưa đại chúng, xuất gia là một việc lớn trong đời, là việc của bậc trượng phu trí khí không hẳn người làm tướng đã có thể làm được phải đầy đủ nhân duyên trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, phần lấy đi không ít những giọt nước mắt của đại chúng là lúc giới tử lạy tạ tử cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo của người làm con. Nhưng cha mẹ hãy tin rằng con của cha mẹ đang làm một việc làm vĩ đại, chẳng phải việc của kẻ tầm thường làm được. Đó là việc độ mình, độ người, thoát khỏi biển luân hồi sinh tử. Cha mẹ hãy tự hào lên và vui mừng vì mình đã dâng hiến cho Phật Pháp, cho quần sinh, một người con cao quý. Hôm nay, trước phút tạ từ cha mẹ, để con được hủy bỏ hình hài thế tục, trở thành người con của Phật nối dòng giống thánh con xin được đảnh lễ tạ ơn cha mẹ lần cuối vì từ nay trở đi chúng con sẽ không còn được lễ lạy cha mẹ nữa mong cha mẹ hãy nhận từ chúng con những cái lạy tận đáy lòng hiếu thảo và tri ân sư phụ cho các giới tử được đảnh lễ tạ từ cha mẹ lần cuối. Nhiều giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào đã rơi xuống. Kể từ đây, những tình cảm riêng tư xin gửi lại cho đời. Thay vào đó, các giới tử sẽ mở rộng lòng mình, lo cho cha mẹ vô lượng kiếp và vô lượng chúng sinh đang trầm luân đau khổ. Sau khi đảnh lễ tạ từ cha mẹ, là lúc sư phụ chấp đao cắt bỏ mái tóc phiền não cho các giới tử. Có lẽ đây là thời khắc trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mà các giới tử mong chờ từ lâu nhiều giọt nước mắt đã rơi, nước mắt của niềm tin và hạnh phúc về con đường sẽ đi phía trước. Từng sợi tóc rơi xuống cũng là lúc các giới tử chính thức đi trên con đường cao cả với lý tưởng thanh cao giải thoát. Đúng như lời bài hát, đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn, vũ trụ đó là ta. Và để tùy hỷ công đức lành xuất gia của các tăng hình đồng và hân hoan chào đón các sư em chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn Chùa Ba Vàng. Xin đại chúng cùng vỗ tay và hòa chung với chư Tăng bài hát Đời Tăng Lữ. Xin đại chúng ta sẽ cùng vỗ tay theo ca khúc Đời Tăng Lữ ạ. À. Oh God. thưa quý vị, với tinh thần từ bi của Đạo Phật, trước những khó khăn mất mát của nhân dân miền Trung đang phải hứng chịu vì bão lũ, Chùa Ba Vàng tiếp tục tăng cường các hoạt động từ thiện hướng về miền Trung thân yêu. Trong tháng 9 âm lịch vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện Chư Tăng đã có chuyến từ thiện trao tặng hàng trăm xuất quà và tiền mặt cho bà con nhân dân tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, một trong những tỉnh chịu hậu quả nặng nề bởi bão lũ. Trong chuyến từ thiện thứ nhất, sư phụ và chư tăng chùa Ba Vàng đã tới tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đoàn đã nhận được sự trợ duyên rất lớn của Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Với sự trợ duyên, đoàn đã trực tiếp đến thăm, trao quà tặng chùa Quảng Xá và nhân dân xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, sau đó đoàn trở về chùa Đại Giác, trao quà tới người dân các huyện Phú Hải, Quảng Ninh, Bố Trạch. Tổng phần quà đoàn trao tặng trong chuyến từ thiện là 430 suất, trị giá hơn 200 triệu đồng. Tiếp tục hành trình trao gửi yêu thương sau lễ hội Hoa Cúc Chùa Ba Vàng năm 2020, chủ đề hướng về miền Trung thân yêu trong lần thứ hai từ thiện tới miền Trung. Sư phụ cùng đại diện Chư Tăng đã đến tỉnh Quảng Trị, chia sẻ khó khăn với người dân tại thôn Hưng Nhân, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, đoàn đã trao tặng 270 xuất quà, mỗi xuất trị giá 300.000 đồng. Sau đó, đoàn tiếp tục đến làng Bắc Phước, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và trao 360 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho người dân cho tay con rộng mở, biết săn sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp nối hành trình hướng về miền Trung thân yêu, trải qua hành trình dài hơn 1.000 km, đoàn từ thiện các Phật tử Chùa Ba Vàng đã có mặt tại Huế, Quảng Nam để trao tặng những phần quà yêu thương tới những người dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Được biết, trong cơn bão lũ vừa qua, nhiều gia đình bị lật hết mái nhà và chịu thiệt hại nặng nề về tài sản – chứng kiến hoàn cảnh của người dân với tình yêu thương của người con Phật đã được sư phụ Thích Trúc Thái Minh hằng giáo dưỡng, đoàn đã gửi đến các gia đình những phần quà động viên. Rất nhiều phần quà được đoàn Phật tử Chùa Ba Vàng trao tới các chùa, các mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình. Quý vị thân mến, trong tháng 9 âm lịch vừa qua, các cán bộ giáo viên và phụ huynh trường Trung học phổ thông Đông Triều Quảng Ninh đã tổ chức cho hơn 1.000 em học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa, tham quan lễ Phật tại chùa Ba Vàng. Về với chốn thiền môn thanh tịnh, đoàn trường đã được quý thầy cũng như các Phật tử đang tu học tại chùa đón tiếp rất nhiệt tình. Tại buổi giao lưu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh rất ấn tượng và hào hứng khi được tham gia các hoạt động văn nghệ tập thể. Một điều đặc biệt ở chuyến ngoại khóa lần này của trường Trung học phổ thông Đông Triều Quảng Ninh là được nghe sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề nhân quả trong cuộc sống, từ đó tiếp thêm cho các em học sinh những hành trang về đạo đức khi bước vào đời. Sau những hoạt động bổ ích của buổi hoạt động ngoại khóa cùng với bài giảng ý nghĩa trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, mong rằng các bạn học sinh sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành người con ngoan, trò giỏi để gặt hái được những quả báo tốt đẹp. Thưa quý vị, vừa qua thầy Thích Nhuận Hòa, trụ trì chùa Phật Bửu, huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh cùng đoàn Phật tử đã trở lại thăm chùa Ba Vàng và vấn an sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng Bổn Tự. Khi biết tin thầy Nhuận Hòa trở lại thăm chùa, mặc dù bận rất nhiều Phật sự nhưng sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã sắp xếp công việc để đón tiếp thầy cùng đoàn Phật tử. Gặp lại sư phụ Thích Trúc Thái Minh, lắng nghe những chia sẻ của sư phụ, thầy Nhuận Hòa và các Phật tử vô cùng xúc động.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 Cán bộ Trung tâm Tổ chức Thăm Chiến Trường Xưa Quân Tình Nguyện Việt Lào Bộ đội Trường Sơn thăm Chùa Ba Vàng Sư phụ Thích Trúc Thái Minh có buổi chia sẻ với cộng đồng sống tử tế Sư phụ cùng Trương Tăng chứng minh và tác lễ hàng thuận cho 10 cặp đôi Phật tử tinh tấn học Pháp trong ngày tu học thường kỳ 14-30 âm lịch Trương Tăng truyền giới bác quan trai cho Phật tử tu học một ngày một đêm tại chùa Mỹ Lương Nam Định, chùa Đế Thích Nghệ An, chùa Diên Phúc Thanh Hóa